về à, chia sẻ về cung tử vi là gì cung phi nam nữ là gì hướng nhà xây hướng nhà tắm hướng nhà bếp nhé rồi nữa là màu sắc phong thủy tiếp theo là những năm nào được tuổi xây nhà và tiếp theo nữa là giờ hoàng đạo để mà động thổ nhé động thổ xây nhà Đấy thì à, hôm nay em sẽ xin chia sẻ nhé thì 1975 La Mạng nhé cung sinh là cung tốn nhé cung sinh là cung tốn hay gọi là cung tử vi đấy thế còn lữ mạng 1975 ất mão là cung ly đó là cung tử vi cái cung này thì để xem thứ nhất là xem tử vi trọng đời qua từng năm cái thứ hai nữa là để xem uh, tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không đó nhé rồi à, phòng hới xin chia sẻ cho vị thì tìm cung phi cái cung phi bắt chặt này chúng ta phải tìm ở trong bắt chặt thì chúng ta mới tìm được cung phi và cái cung phi lam lữ này người ta tìm để làm gì người ta tìm để là cãi vận cãi về đường tài lộc đường công danh sự nghiệp rồi cãi về đường lương duyên nhé về đường tình duyên đó là về được vậy tất cả là ở trong cái cung bắt chặt này đó. thì cái cung bắt chặt này phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn quý vị ấy là 1900 nhé 1975 là cái tuổi mình đấy năm sinh mình quý vị chia con số 9 là cái con số tự nhiên cuối cùng nó cũng là cái con làm trong bắt chặt nên là con số 9 là chia cho 9 thì nó sẽ ra đó là 219,4 à, thì quý vị lấy cái con đằng sau dấu phẩy đó là con số 4 nhá lấy con số 4 nhá thì quý vị lấy con số 4 làm gì lấy cái con số 4 thì quý vị tra vào bảng ở đây này quý vị này tra bảng ở đây nhá cái con số 4 ở đây á, thì uh, quý vị á, con số 4 quý vị tra vào bảng nam thì tra bảng nam mà nữ tra bảng nữ nhá thì con số 4 nó nằm ở bên nam thì ở cái cung nào ở con số 4 của nam đó là cung đoài quý vị này nhá con số 4 ở bên bảng của nam là cung đoài cung đoài thì quý vị so trên đây cung đoài là ở đâu cung đoài ở đây đó là hướng chánh tây này cung đoài nhá cung đoài hướng chấn tây có nghĩa là 1975 la mạ nhá nhá la mạ nhá đó là ất mão la mạ là quân nhà tây tứ chặt nhá hướng chấn tây này rồi là tây nam này rồi là tây bắc này và hướng đông bắc đây là bốn hướng nhà cũng là bốn hướng uh, hướng bếp rồi là hướng uh, nhà tắm nên theo hướng này nhá đó thế còn lữ thì quý vị lấy con số 4 cho quý vị tra ở bảng bên lữ là cung gì nhá con số 4 ở đây đó là cung cấn quý vị nhá ở đây đó là cung cấn bạn con lam hoặc à, bạn con nữ nhá 1975 là nữ mạng là cung cấn cái cung cấn ở đây thì quý vị tra ở trên bảng này đó là hướng đông bắc này cung cấn đó là hướng đông bắc nhá cũng thuộc con nhà tây tứ chặt nhá đông bắc rồi thứ hai nữa là tây bắc tây nam và hướng chấn tây nhá đó Lam và Lữ đều là Tây Tứ Chặt nhé 1975 Ất Mão và cái tuổi Ất Mão này 1975 này là Đại Khê Thủy nhé cái mệnh của mình là mệnh thủy quý vị nhé là mệnh thủy thì mệnh thủy ở đây thì phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn là cái màu sắc phong thủy cái màu sắc phong thủy của bạn mệnh mình để chúng ta làm gì cái màu sắc phong thủy này để chúng ta sơn nhà sơn cổng sơn uh, cửa nhà ấy rồi là để là mua xe nhá dù là để làm mua xe dù là để à, sử dụng những trang sức đeo trên tay như thế này hay trên cổ là những trang sức theo màu sắc phong thủy nhé thì mạng thủy của mình ở đây đó là màu tương sinh của mình đó là màu trắng màu xám màu nghi màu hòa hợp nhé màu tương hợp của mình đó là màu đen và xanh nước biển nhé còn bị cấm kỵ tuyệt đối là màu vàng nhé tuyệt đối cấm kỵ là màu vàng và màu đâu đất nhé Đấy là cấm kỵ màu vàng và màu nâu đất không nên sử dụng màu sắc phong thủy vàng và màu nâu đất nhé Rồi thì tiếp theo thì Phạm Hướng chia sẻ với vị luôn thì à, bốn hướng tốt của mình là là Tây Tứ Chặt rồi Con nhà Tây Tứ Chặt thì bây giờ Phạm Hướng chia sẻ là hướng nào tốt nhất Quý vị xây nhà, quay nhà về hướng nào tốt nhất nhá. Hướng tốt nhất đầu tiên của quý vị nhá 1975 này nam và nữ đều là con nhà Tây Tứ chặt nhá thì đó là hướng tây bắc hướng tốt nhất là hướng tây bắc là sinh khí hướng tốt thứ hai đó là hướng tây nam là thiên ni tốt thứ ba là đông bắc là diên liên và tốt thứ tư đó là phục vị đó là phục vị nhá đó là bốn hướng tốt rồi tiếp theo là phạm hướng chia sẻ cho quý vị biết luôn là bốn hướng tốt này nó có ý nghĩa như thế nào nhá thì cái hướng sinh khí tốt tốt thứ nhất ấy, thì đó biểu tượng cho là cát khí khi quý vị quay về hướng nhà về sinh khí đó là cát khí này là sự thăm là sự thông suốt này là sự sinh sôi nảy nở này ấy thuận lợi này thăng tiến này ấy được uh, nhá, thăng tiến đấy hòa hợp rồi cái hướng thứ hai đó là hướng thiên y quý vị mà quay nhà về hướng thiên y thì nó là như sau nó là cát khí này biểu hiện sự gia tăng tiến gia, gia tăng tiến lộc và tài lộc đấy gia tăng sự sinh khí này rồi là giải các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt nhá rồi là được hộ trì có nghĩa là được được phù hộ được có người giúp đỡ đó nhá đó là hướng thiên ni hướng thứ ba đó là hướng diên niên khi quý vị xây nhà mà quay về hướng diên niên thì có tác dụng như sau diên niên ở đây biểu hiện cho sự là vững vàng thuận lợi êm đẹp đấy, đấy rồi là nhiều may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội đấy, kinh doanh thăng tiến vợ chồng tình cảm vợ chồng êm đẹp nhé hướng tốt cuối cùng là hướng phục vị hướng phục vị này có nghĩa là nó phục hồi lại những cái khí xấu thành khí tốt phục hồi lại những cái không tốt thành tốt nha quý vị nhé đó là gọi là phục vị rồi bốn hướng xấu còn lại là phạm hướng chia sẻ nhé hướng xấu hướng xấu thứ nhất đó là hướng tuyệt mận chẳng may quý vị mà xây nhà hay quay nhà về hướng tuyệt mận nhé thì đó là về cái sự là tuyệt mận về có nghĩa hết đời đấy ấy chia ni chia cắt xa vắng tai họa tật ắt ấy rồi là mưu sự không thành nhé rồi là vợ chồng sức mẻ gây gỗ nhé hướng thứ hai đó là hướng ngũ quỷ chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng ngũ quỷ thì nó có tác hại như sau đó là mưu sự không thành rồi là bị quấy phá quấy rối gặp nhiều trở ngại rồi là tai vạ rồi là tranh cãi rồi là thị phi rồi là vợ chồng sẽ bị chia ni chia cắt về đường tình duyên chia ni chia cắt nhé đấy rồi cái hướng thứ ba là hướng lục sát chẳng may quý vị xây nhà mà quay nhà về hướng lục sát đó là hung khí là biểu hiện sự thiệt hại đức đoạn chia ni thương tổn mất mát nhá đấy rồi là gặp vãng vong đấy nhá rồi cái hướng uh, cuối cùng đó là hướng họa hại chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng họa hại thì nó là biểu hiện sự thiệt hại này mất mát này hao tài tốn của này rồi là chủ thể về việc là mưu sự không thành này tình duyên chia cắt này chia ni này rồi là gia tăng bệnh tật nhá, gia tăng bệnh tật rồi là khí lực thương tổn có nghĩa là khi quý vị xây nhà mà quay về hướng hòa hại này ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều nó làm sức khỏe của quý vị suy giảm có nghĩa là âm thịnh dương suy nhé âm thịnh dương suy cơ thể của quý vị mà âm thịnh hơn dương có nghĩa là cơ thể của quý vị đang đang gọi là đang nâm bận đang yếu dần chúng ta phải làm sao cơ thể của chúng ta là khí dương nhiều đấy nhá khí dương nhiều nó sẽ lấn át đi bệnh tật nhá lấn át đi bệnh tật nhá đó là như vậy rồi tiếp theo thì phòng hướng này chia sẻ khi quý vị đã biết cái hướng nhà rồi thì bây giờ quý vị lại phải xem cái được cái năm xây nhà đúng không quý vị phải xây phải xem được cái, cái năm được tuổi xây nhà người ta tại sao người ta nói là được tuổi xây nhà tại vì cái năm mà được tuổi xây nhà thì quý vị không phạm vào ba điều đó là không phạm tam tai không phạm hoàng ốc và cũng không phạm kim lâu quý vị không phạm vào ba điều này thì quý vị mới được xây nhà nhá mới được gọi, gọi, gọi là được tuổi xây nhà đấy mà khi quý vị đã biết được cái năm xây nhà rồi thì quý vị lại phải chọn cái tháng để xây nhà tất cả quý vị phải xem lịch âm hết nhá cái tháng lịch âm nhá rồi bây giờ quý vị mà ví dụ như quý vị chọn tháng 6 để xây nhà đi quý vị chọn tháng 6 để xây nhà đấy tại vì cái năm được tuổi xây nhà thì hầu như tháng nào cũng có cái ngày đẹp để chúng ta động thổ thì ví dụ như phòng hưởng ví dụ như là chúng ta chọn tháng 6 đi âm lịch nhé tháng 6 âm lịch thì trong cái tháng 6 âm lịch đó nó sẽ có 4 ngày hoặc là 6 ngày có cái khung giờ hoàng đạo cái khung giờ hoàng đạo này là khung giờ hoàng đạo là giờ đẹp nhé cái giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo là gì cái giờ hoàng đạo là thần thiện cai quản còn cái giờ hắc đạo là là thần ác cai quản khi quý vị mà động thổ mà chọn vào khung giờ hoàng đạo của thần thiện Thần thiện cai quản nhá Thì quý vị mưu cầu dễ sẵn dễ dễ dễ thẳng đấy Có nghĩa là ở trên ở trên thiên ở trên trời ấy, ở cõi trên ấy, thì cũng có thần thiện và thần ác và ở dưới trần gian này cũng có người tốt và người xấu nó đều như nhau đều có hai mặt nó đều có hai mặt cả nhá chứ không phải thần là cũng tốt cả mà cũng không phải thần là cũng xấu cả nhá tại vì người ta phải như thế nhá trong một cái xã hội nó đều phải như thế phải người này người kia nó đối lập nhau như vậy đó có âm thì phải có dương người tốt thì phải có người xấu nó là như vậy nhá Đấy, thì uh, khi quý vị chọn được cái khung giờ đó những cái khung giờ hoàng đạo này thì quý vị phải phải phải biết được là cái quý vị hợp với giờ nào Đấy, nó nó nghiêm trọng là cái hợp với giờ nào Đấy. Rồi thì Phạm Hướng chia sẻ là cái cái cái tuổi 1975 Ất Mão này á, Nam và Lữ là cái khung giờ hoàng đạo của mình đó là giờ Sửu. Khung giờ hoàng đạo là giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mão và giờ Tuất. Đó. Khi quý vị mà chọn ra một tháng thì quý vị xem trong trong một tháng đó có bao nhiêu ngày có giờ hoàng đạo cái giờ hoàng đạo nhưng mà phải là giờ hợp tuổi đó là giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mão và giờ Tuất thì quý vị chọn cái khung giờ hoàng đạo đó hợp tuổi với mình đó thì quý vị làm một cái lễ là một cái lễ ở ngay cái miếng đất chúng ta chuẩn bị động thổ một cái lễ gồm có là một con gà một một cái ờ, đĩa xôi rồi là ngũ quả nhá hoa quả rồi là vàng bạc đấy nhá tiền vàng bạc rồi vàng mã nè rồi là uh, gạo muối đấy thì quý vị làm chú quý vị khấn vái là bốn phương tám hướng gì đó đấy khấn vái xong thì quý vị chính là người cầm cuốc cầm xẻng cuốc vài ba cuốc đất cuốc vài ba cuốc ở miếng đất đó hoặc là xúc vài ba xúc đất ở miếng đất đó lên đó gọi là động thổ khi quý vị động thổ xong rồi cái phần còn lại là để cho thợ nó động thổ cho thợ xây từ ngày đó trở đi là ngày là cũng xây cất cả nhưng phạm hướng chia sẻ một điều như thế này khi quý vị xây cất thì tuyệt đối là không được gián đoạn nhé không được gián đoạn khi xây cất có nghĩa là ở đây có nghĩa là gián đoạn có nghĩa là trong thời gian quý vị xây cất là trong vòng một tháng nhưng chẳng may mà thợ nó nghỉ thợ nó bận việc gì đó nó nghỉ khoảng 5 ngày 5 bữa mửa nửa tháng đó. thì quý vị phải là người phải là người hóa giải trong cái thời gian mà ngôi nhà chúng ta không có ai xây cất tại sao nhá tại sao thì uh, ờ, hóa giải bằng cách này là là quý vị phải ở trong cái ngôi nhà đó hàng ngày ở trong khu vực đó hàng ngày quý vị dọn dẹp hoặc là sắp xếp gặt ngói ở trong đó có ngày ngày nào cũng phải có người trông nom ở trong cái khu vực nhà của chúng ta tại vì sao tại vì là khi quý vị động thổ thì quý vị chưa lập một cái bát ngang quý vị chưa thể nào lập bát bát ngang để để thỉnh ông thổ địa nhá thỉnh ông thổ địa ở đó về để mà cai quản ngôi nhà chúng ta đúng không đấy đấy giống như là những cái ngôi nhà mà xây bỏ hoang thì quý vị biết đấy những ngôi nhà xây bỏ hoang thì ở trong cái ngôi nhà đó luôn luôn là có những ám khí âm khí có nghĩa là có rắn có rết có chim có chuột đấy nó là những khí xấu nó vảng vất ở trong khu nhà đó thế ngôi nhà chúng ta cũng thế đang xây mà tự nhiên bị đình công gián đoạn năm bữa nửa tháng thì dĩ nhiên là những cái âm binh âm khí nó nó nó vẫn nó vẫn vẫn vơ nhá nó vẫn vước nhá nó vẫn vước ở ngôi nhà ở khu vực của chúng ta nó sẽ ám ngôi nhà ta thành một cái khí xấu đó, chính quý vị là phải người hóa giải nhá là phải là luôn luôn ngày nào cũng phải lãng vãng ở trong cái khu vực xây cất đó quét dọn hay là nhặt rác hay là xếp gạch gì đó miễn sao là ngày nào cũng phải có người lãng vãng ở trong cái nhà đó ở khu vực đó để làm gì để coi như là có người trông nom đó có nghệ có người trông nom nhá ấy thì bây giờ là phạm hướng chia sẻ luôn thì cái năm nào có tuổi 1975 nhá 75 nhá à, ất mão đấy là được tuổi xây nhà này cái năm tiếp theo của mình là đó là 2023 năm được tuổi xây nhà đó 2023 2003 32 0 2033 2035 2041 2042 2044 2051 và 2053 và 2059 đây là những năm được tuổi xây nhà của quý vị 1975 Ất Mão Lam và Lữ nhé đó thì Phạm Hướng chia sẻ rồi đó là năm được tuổi xây nhà đó là không phạm kim lâu không phạm hoàng ốc và cũng không phạm tam tai đây là ba điều cấm kỵ trong khi động thổ xây nhà không vướng vào ba điều này thì chúng ta có thể động thổ xây nhà nhá đấy thì cũng mong là qua cái video này á thì cái tuổi 1975 hữu duyên xem được cái video này để biết được là phong thủy nhà ở của chính mình là như thế nào màu sắc phong thủy của mình là gì cung sinh và cung tự cung cung sinh cung tử vi và cung bắt chặt mình là gì rồi là màu sắc phong thủy rồi là hướng nhà xây rồi là năm nào được tuổi xây nhà nhé đây là khi quý vị mà đến với cân phong thủy nhà ở của Phạm Quang Hướng thì cho quý vị là sự viên mãn luôn luôn chia sẻ những cái thông tin hữu ích về phong thủy nhà ở cho quý vị biết thì thôi thì cũng mong là qua cái video này nó là một thông điệp cho quý vị cái tuổi 1975 để biết thêm về cái ờ, vận mệnh của chúng ta về phong thủy nhà ở chúng ta hiện nay thì phong thủy nhà ở nó nó liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta Đấy. chính vì vậy thì chúng ta phải sử dụng cái cái nguồn phong thủy hợp mệnh của chúng ta để cãi về đường lương duyên cãi về về đường ờ, tài chính cãi về công danh sự nghiệp tiền tài của ông ta người ta nói rồi khi mà ngôi nhà nó hợp với chủ nó thì nó đem lại rất là nhiều may mắn kinh doanh buôn bán vợ chồng con cái đều hòa thuận đều là hợp đều tốt giống như quý vị mà lấy vợ lấy chồng xem tuổi hợp tuổi thì dĩ nhiên ăn nói với nhau nói rất là thoải mái rất là hợp nhau đó việc gì cũng thẳng đó thì cũng mong là qua video này thì uh, sẽ giúp ích được cho quý vị và quý vị đừng quên like đăng ký kênh và chia sẻ cái video này cho mọi người biết thêm để và đăng ký kênh ấy, là để uh, Phạm Hướng sẽ ra rất là nhiều video sau tiếp theo để quý vị nó thông báo cho quý vị là Phạm Hướng chia sẻ tiếp theo những cái video gì liên quan gì đến phong thủy nhà ở của quý vị nhé. Thì thôi Phạm Hướng xin chấm dứt video tại đây nhé. Rồi xin chào tạm biệt quý vị.